Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Duy Khải chúc anh em à, xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi sánh đồ của cao thủ tí của đường cho anh em xem. Một trong những con long đao và đang hiện tại đang có cho mình kỳ năng cũng có từ dòng ban Hội tiên phong, ngự phong tiên phong. Anh em đứng sát bên Khải đây. Hôm nay thì tí của đường này được tấm 1 anh em. À, ờ, nhưng Khải thấy thì chắc chắn ngày này con long đao rồi. So với tầm này thì con long đao thì chém thì khó phải bàn anh em. Hiện tại đang có cho mình 109k, 325 mạng và giết đầu sơ 86 và tử vong 46 lần, liên chạm 26, 28 hôm nay thì khải được top 3 hôm nay được lên top 3 lên chạm 49 cho anh em xem sơ đồ của tí cũng đường nha đó full tím nha anh em một sơ đồ full tím đó hiện tại tí cũng đường là nhân vật nữ đang đứng bên này nè đó cho anh em xem sơ đồ thôi nha hiện tại ờ, đang sở hữu với mình ờ, một cây đao tóc 30 băng sắt 78 một con đao tím nha em tóc 30 sắt 78 lúc trước anh này năm động anh em lúc trước này năm động tầm này chuyển không lông đao để đi ờ, liên tống kim rồi và một cái áo 40 25 40 Áo 40 25 40 Áo ờ, khăn họ trong 40 Dây chuyền kháng cả 12 Sức mạnh 7 Đa lưng 40 ờ, trón dòng 1 Thì ờ, Kết theo cái áo này thì Chị lấy được dòng kháng họ dòng 1 Nón khăn lo 30 và tay phòng thủ 25 Nhóm 540 Giày mọc khăn lôi 30 ngập bòi kim sức mạnh cao Tính ra thì à, giật ngập bòi này lá sức mạnh cao lại uh, à, sức mạnh 16 này sinh lực cao hai món này thì được sức mạnh uh, à, 23 rồi anh em 23 sức mạnh rồi quá đẹp 23 sức mạnh là tương đương còn gần 5 cuốn tại từ kinh rồi và trên nhẫn này thì sinh lực cao 140 và làm 140 từ nhẫn tính sơ qua thì ạc này thì theo khải thái thì lượng làm chón và lượng làm chậm thì có như mình là 40 giam chậm từ nhẫn và 40 gian làm chón từ đai lưng còn áo này không kết được dòng dưới nha nè áo này không kết được dòng chón dưới và dây chuyền khăn cả 12 khăn lôi nói chung là lượng khăn lôi và lại um, lượng khăn lôi sinh lực cao với lại à, nó chỉ uh, bên này ạc này chỉ có được cái đao uh, khá đẹp tóc 30 banh sát các kiểu đặt móc 30 cho con lung đao và bao tay nè nè bao tay quá đẹp thủ 25 dòng 1 thì tính qua thì ạc này đang thiếu hiệu ứng nhưng mà đi kèm nghe mi nếu đi kèm game mi thì có thể đạt được 70 chậm và 70 chót nè Ở server kéo xe này thì khung lon tầm này thì đánh vẫn tốt nè Anh em thấy không à, Tí cô nương Tại này thì chắc là đang hạng uh, ờ, 8 server Hạng 8 server Đây nè Hoặc uh, ờ, khá là đẹp 8 server 109 cấp 109 cấp rồi Đây nè Chung thì ạc này thì được hai món kháng lôi mắt nè à, Cây uh, cây nón 29 này à, đôi giày 30 thì hiện này kháng lôi là chắc chắn là được 77 ít rồi nè kèm theo cái bùa của cung lôn thì này trên 75 rồi kháng lôi trên 75 nha anh em hiện này kháng lôi trên 75 và lượng kháng hỏa thì hiện này khải không thấy nha lượng họ chỉ có một cái áo 25 và kèm với cho truyền kháng cả 12 thì được 37 mà kèm theo con lông bùa nữa thì kháng hỏa đẹp này lên được 50 nó cái hỏa đẹp này lên được 50 tự di chuyển với áo dùng một và vào tay vòng thủ 25 kèm với chuyện này thì lượng vòng thủ cũng được tầm 50 phòng thủ cũng được tầm 50 nha năm đó thì tính sơ qua thì mắt khăn lôi Và khăn hỏi 50 và phòng thủ 50 anh em Và hiệu ứng là 40 trón 40 chạm và kèm ngày mươi Thì sẽ được 70 70 Đó Đồ thì sinh lực khá là cao anh em Tầm này đồ tím rồi mà cung lôn tầm này đồ tím thì tầm này thì quá đẹp rồi Nói chung thì đôi giày này thì F3 dòng Thì cũng khả nghi chắc cũng vài kim 3 đến 4 kim Đai lưng này cũng vậy nè Chỉ lấy hơn dòng 1 thôi Cũng tầm 3-4 kim Bao tay này đắt này Bao tay này dòng phòng thủ dòng 1 Thì bao tay này bèo lắm phải 1 triệu hơn đến 2 triệu nè áo này cũng vậy áo này chẳng hạn người trong tầm 5 đến 10 kim còn uh, ờ, 5 đến 700 nghìn cái đao này chắc rồi nè đao này ờ, có vẻ là ở server cho cho đến hiện tại bây giờ thì top 30 bản sắc đọc móc 73 72 như thế này chỉ có một đao này thôi và sát thương 94 nói chung là cái đao này chắc cũng hơn 1 triệu gần 2 triệu đấy nói chung thì tổng set đồ này thì trên dưới khả nghĩ chắc cũng hơn 5 triệu nè tổng set đồ này trên dưới hơn 5 triệu nè đó rồi, anh em xem video này thì đừng quên cho tí của nương một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Khải một like chia sẻ nữa mày. Hôm nay thì tí của nương tấm một nên là khá là có nhiều cơ hội Khải muốn soi đồ còn tí của nương mà không được anh em. Nay thì mới đi cùng một bên đó nên là Khải soi cho anh em xem. Rồi, anh em xem cho một like chia sẻ nha. Anh em thích xe à, soi có đồ cao thủ nào thì cứ sau buổi à, livestream cứ comment này nếu có cơ hội Khải sẽ soi cho anh em xem nha.